Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Thì tụi mình là Y and K Adventure Hôm nay mình sẽ tiếp tục dẫn mọi người đi thăm cái vườn của mình và thu hoạch một số thứ trong vườn của mình nhá trước tiên á, thì à, mình sẽ dẫn các bạn đi xem cái cây bị đau và sẽ thu hoạch bị đau với mình nhá ok mời mọi người theo chân mình đây thì mình sẽ giới thiệu với mọi người đây là cái quả bị đau mà mình à, sẽ chuẩn bị hái đó nó cũng bự lắm rồi á rồi bây giờ mình sẽ hái nhá wow cả này quả này gãi qua chân luôn đó đó à, ờ, mọi người thấy quả bị đau thích không đây là quả đầu tiên mà tôi mình thu hoạch trong cái vườn bị đau của tôi mình đó thì mình thấy cũng còn cỡ khoảng à, ba bốn quả nữa đang ở trên gian rồi thì à, ít bữa nữa mình sẽ update với mọi người à, xem thêm sau đó đây là quả bị đau của tôi mình rồi bây giờ à, mình sẽ à, đi hái tiếp dưa leo dưa leo á thì mình thấy có cái quả này nó rất là bự này wow, mà nặng nữa trời ơi trời <laughs> mọi người xem cái quả dưa leo này <laughs> quả này chắc bữa giờ mình mới thấy quá <laughs> coi bự không mình thích không rồi một quả này một quả nữa chưa như leo nhà trồng có còn quả quả nào nữa không những này là hay tốn lắm mình cắt nốt cái quả này đi này cái quả này nó sẽ không lớn được đâu đó <laughs> nhìn mắc cười không rồi coi như dưa leo ở, à, ở bên này chắc là hết rồi đấy yeah rồi qua qua phía bên này rồi bây giờ mình sẽ cắt dưa leo ở phía bên này nhá mình thấy có quả này này nó cũng không lớn nhưng quả mà các bạn cảm thấy nó không lớn được nữa thì nên cắt để chưa sức cho nó phát triển những cái quả tiếp theo đó hôm nay là bồi thu cả nhà cái quả này là không lớn cắt này quả này cũng vậy này cắt luôn này Đó. sau còn quả này quả trời quả đất giờ là hôm nay thu hoạch như vậy là được rồi đó Wow, nặng thật đấy chứ Không đua đâu Nặng lắm Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi hái luôn à, mực đắng với mình nhá Ok Rồi, bây giờ mình sẽ hái à, mực đắng nhá Mực đắng hôm nay thì mình thấy là có rất là nhiều trại để hái Đó, thì mình à, sẽ hái vào chưa chưa ăn đâu Nhưng mà mình sẽ hái vào Mình để trong tủ lạnh á Cất cho nó tươi Chứ không để đây là một hồi nó da đó Tại vì có mấy quả là nó bị da lắm rồi Bây giờ mình sẽ hái quả này này một quả hai quả này quả trời luôn ba quả này cái này là cả sao cả nấu canh là tuyệt vời luôn quả này chắc để danh ha yep. có quả này bị vàng này đấy mọi người thấy không có những cái quả nó có thể lớn được á thì nó sẽ từ vàng thôi đây ví dụ như quả này này đó, quả này là bị vàng là hại luôn này chứ không để đó đấy để đó nó mất sức để cho nó danh sức cho những cái quả khác nó lớn hơn rồi về mình thấy quả này quả à, này chắc để danh hay là hải luôn á hả hải luôn nhá đấy quả này nữa là hôm nay á đây mình cho mọi người xem này đấy mượp đắng hôm nay là được bốn quả rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hải thêm rau muống nhá rau muống nhà mình cũng lớn lắm rồi thì phải hải để cho rau mới nó lên ok mọi người rồi, bây giờ mình sẽ cắt rau muống nha Nhìn là rất là tươi tốt mọi người ạ à. Nhìn đã lắm Rau này mà bây giờ xào hoặc là ăn lẩu nha Tuyệt vời luôn Rồi, bây giờ mình bắt đầu cắt nha bây giờ để mình qua bên này mình hái tiếp này qua trời mọi người ạ thực ra mình hái cái này á thì mình cũng chỉ à, để chia sẻ cho bạn bè với người thân với hàng xóm thôi chứ à, hai đứa mình là chắc chắn là ăn không hết rồi đấy đó trong à, hai đứa mình trong thì cho vui vậy rồi đi chia sẻ với mọi người cho vui chứ ăn thì không bao nhiêu đâu mọi người ạ nhiều lắm các đợt nay ở Melbourne đang bị um, giãn cách cấp 4 chứ không nghe mình sẽ đăng lên để để chia sẻ cho một số bạn đó Rồi mình cho mọi người xem này Đây là thành quả của hai vợ chồng mình này à, Đi hái rau muống qua trời luôn Cái này thì quá nhiều luôn Ăn không thể nào hết được Cái này là phải đem đi chia sẻ Đó thì tụi mình cảm thấy rất là vui Khi à, làm ra được một cái vườn rau muống mà tươi tốt như thế này Đó Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé như lần trước mình có giới thiệu với mọi người á, thì đây là cái vườn rau khoai của hai vợ chồng mình nó lên rất là tốt hai vợ chồng mình á ăn thì chắc chắn là sẽ không hết rồi thì mình muốn quay cái video này lên á để uh, muốn chia sẻ với mọi người mình ở phía bắc Melbourne thì nếu ai mà ở gần khu mình sống á thì uh, nếu các bạn muốn ăn uh, rau khoai này thì uh, rau lang thì uh, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một ít đó mỗi người một ít ăn cho nó vui um, với cả là để cho rau non nó lên nữa chứ không để ra thì cũng tiếc đấy thì mọi người xem video nhưng mà ai mà muốn ăn rau lang thì nhớ comment ở xuống phía dưới video để cho mình biết mình liên lạc với các bạn nhá ok mọi người đó rau này lên tốt lắm rồi vì bây giờ á, xin mời mọi người theo chân mình đi qua hải thêm à, một ít rau dên nữa mời mọi người theo mình nhá đây đây là cái vườn rau dên của mình thì bây giờ mình à, chuẩn bị à, cắt rau dên nhá Rồi, mình đã cắt xong rau dên rồi Bây giờ mình sẽ quay lại cái video tổng hợp xem hôm nay vợ chồng mình thu hoạch được gì nhá Xin khoe với mọi người, đây là thành quả hôm nay của hai vợ chồng mình Thì hôm nay tụi mình hái được uh, rau muống này, bí đao này, chia leo này, mập đắng này, cà chua này, uh, rau dên này Đó, thì tụi mình cảm thấy rất là vui năng lắm mọi người ạ, năng lắm đó, thì mọi người nếu mà xem video á, nếu thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ cho tụi mình với nhá. Nhớ đăng ký channel của tụi mình và nhớ nhấn chuông theo dõi nhá. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.